Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Các trang mạng xã hội á, chắc hẳn là không còn gì quá là xa lạ đối với những người trẻ bằng mình nữa rồi phải không? Đặc biệt á, đối với những người Gen Z như tụi mình á, thì có chuyện gì bức xúc, nhịn lại, tối về up story <laughs> Đến với video ngày hôm nay á, thì chúng ta hãy cùng nhau tâm sự một xíu nha rằng các bạn có đặt ra những cái quy định gì cho riêng các bạn khi mà join vào những cái trang mạng xã hội không? Nếu mà có thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cũng như là đăng ký kênh của mình nếu mà các bạn cảm thấy thích. Nhấn vào nút chuông thông báo để mà YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo mới nhất cho những video của mình nha. Mình cảm ơn trước. Về phần mình đi thì trên mạng xã hội đã lâu. Đặc biệt á là mình lại còn rất là thích up story nữa. Đương nhiên á là mình sẽ có hai quy định riêng đặt ra cho chính bản thân mình mỗi lần định up story trên IG cũng như là trên Facebook và mình sẽ đứng ở góc độ là một Gen Z để mà đề cập đến chủ đề này nha những điều quá hiển nhiên như là thông tin cá nhân á, thì absolutely say no rồi ha mình sẽ không nêu ra mạng xã hội á nó là một nơi có quyền tự do thể hiện ở một mức độ nào đó của mỗi cá nhân nên nếu mà nêu ra quá nhiều điều á thì nó sẽ rất là xiềng xích nó sẽ mất đi cái sự tự do của một cái không gian như vậy nên là hai điều là vừa đủ nhiều cũng như là vừa đủ ít rồi ha điều đầu tiên đó, đó là mình sẽ không up những cái dự định tương lai của bản thân mình lên mạng xã hội. Theo mình á, đây là một điều tối kỵ. Thế giới của lòng người á, phức tạp lắm mọi người biết không? Để mình nói cho mọi người nghe một sự thật rất là hay. Nói là bản chất của lòng người mà mình đã đọc được trong sách nha. Đó là hãy nhận ra rằng có rất là nhiều người, có thể có cả bạn bè và người thân của bạn muốn bạn thất bại trong công việc họ có thể không nói quạch tẹt ra điều đó trước mặt bạn nhưng không đồng nghĩa với việc là họ sẽ không âm thầm chống lại bạn người ta làm như vậy á vì sự thành công của bạn sẽ làm cho họ cảm thấy thật là thảm hại và khó chịu nếu bạn có thể thành công thì tại sao họ lại không thể hệ quả là khi mà bạn cố gắng làm một việc gì đó táo bạo họ có thể chế nhạo bạn dự đoán thảm hại về bạn hoặc là khuyên nhủ bạn đừng có theo đuổi mục tiêu của bản thân mình nếu mà mặc những cái lời nói đó bạn vẫn cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình và đạt được thành công á thì họ có thể chúc mừng bạn hoặc là không mình đã từng gặp qua rất là nhiều bạn uhm, khi mà mình chia sẻ những cái dự định của mình á họ liền bác bỏ nói những cái câu khiến mình rất là nhục chí mà về sau á khi mà mình nghiệm lại á mình đủ tỉnh táo để biết đâu là những cái lời góp ý thực tâm của họ đâu không phải trước khi trở thành một youtuber dám đương đầu như hiện giờ thì trước đó cái ý định này á được mình nuôi nấng trong một cái khoảng thời gian dài một cách âm thầm vì mình biết á khi mình nói ra sẽ chỉ nhận được những cái sự cười nhạo những cái ánh mắt khinh bỉ thôi thật sự nên mình chỉ âm thầm làm điều đó và mình chỉ hỏi một nhóm bạn duy nhất thôi một nhóm bạn á mà mình biết á là họ sẽ ủng hộ mình vô điều kiện và quả nhiên á kết quả không làm mình thất vọng họ nói sao mọi người biết không bạn làm gì miễn là không phạm pháp không đốt nhà không cướp giật á, thì tụi tôi đều ủng hộ bạn vô điều kiện quả thật mình rất là may mắn khi có nhóm bạn như vậy sang đến ngày thứ hai á, là mình sẽ không ấp gì cả khi mà tâm trạng lúc đó của mình không ổn định mọi người hình dung là um, những cái đợt cảm xúc của chúng ta nó như những cơn sóng vậy những cái lúc tích cực á, lên tới đỉnh điểm á, thì chắc hẳn cũng sẽ có những lúc thụt lùi biểu thị cho những cái cơn tiêu cực đó, nó đang hiện hữu trong người. Mình biết, mình biết là khi buồn, ai lại không muốn được mọi người quan tâm, chia sẻ, cảm nhận những nỗi buồn cùng ta chứ phải không? Một người hay up story như mình á, hiểu rõ cái cảm giác đó. Tuy nhiên á, khi mà tâm trạng mình không ổn định á, thì lúc đó mình là người đầu tiên nhận ra cái điều đó thì mình chọn không up gì lên mạng xã hội cả. Nhất là những cái quan niệm những cái dòng ý kiến lúc đó của bản thân. Thành thật mà nói, mình lý trí được như bây giờ là do bài học trong quá khứ mang lại. Không có việc gì sâu sắc bằng việc tự bản thân chủ thể trải nghiệm hết đó Mình xem mọi người là bạn, nên mình sẽ chia sẻ với mọi người cái bài học đó. Mình từng là một người bộc trực, có sao nói vậy. Nóng giận thì cho phép bản thân bung tỏa lúc đó luôn. Chuyện là hồi đó, một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mình bị đùa dẫn tình cảm không dưới hai lần. Mình quá bức xúc với cái máu chiến lúc đó của mình á thì mình không có kiên dè gì hết á mà mình chửi thẳng cái đối tượng đó trực tiếp chửi cái đối tượng đó trên story luôn biết á là không có lửa thì làm sao có khói nhưng bản thân mình mình cũng phải chịu trách nhiệm một phần vì cái lời lẽ lúc tâm trạng mình không ổn định như vậy nó đã trực tiếp ảnh hưởng tới những bạn follow mình và đặc biệt á là xem chúng cái story lúc đó của mình theo mình đi thì các bạn muốn hiểu cái cảm giác lúc đó của mình à, thì các bạn vào phần kỷ niệm của Facebook xem lại những cái bài đăng của bạn trong quá khứ mình tin chắc rằng 10 trên 10 bạn cũng sẽ mối mặt lại cái kiểu mà lúc đó ai dựa mày vậy sao mày có thể up được những cái thứ sến súa như vậy cái kiểu đại loại như vậy đó và bạn lấy cái cảm giác lúc đó bạn nhân thêm vài phần thì sẽ ra được cái cảm giác của mình khi mà lỡ lên tiếng lúc mà tâm trạng không ổn định như vậy bởi không up story nhiều á nó cũng có một cái hay đó là đỡ phải ngượng nhưng biết sao bây giờ chúng ta là kiểu người thích chia sẻ nhiều thứ với mọi người khác mà mình nói ở trên á là lúc cảm xúc không ổn định á không chỉ là đối với những lúc tiêu cực chúng ta mới lên tới những cái lời lẽ điên rồ như vậy mà ngay cả những lúc tích cực những lúc quá thích đó nhiều khi chúng ta cũng có những cái hành vi tương tự như vậy bởi một người nghiêm túc 65% như mình đi ha thì mình cho rằng á, là up story là một nghệ thuật và người up story là một nghệ sĩ và nếu á, mà quá bức xúc quá muốn chia sẻ nhưng mà tâm trạng lúc đó thật sự không ổn á thì mình sẽ um, up một cái bài viết như vậy đó là um, hiện giờ tâm trạng của tôi không ổn và đây là những điều tích cực nhất mà tôi có thể nói trong lúc này và chấm hết hiện giờ thì mình vẫn vậy cái phần bộc trực trong mình nó vẫn vậy nhưng mình nghĩ là mình đã có một xíu gì đó gọi là khôn khéo hơn trong cách ứng xử rồi bên cạnh đó còn một điều mà mình rất là băn khoăn nhưng mà mình không chắc 100% là tương lai mình có up ra hay không nên là mình không có nêu ra đó là cụ thể là tiền bạc là sự khoe khoang trên mạng xã hội mọi người có đồng ý là mạng xã hội làm nơi để mọi người khoe khoang không mình nhìn thấy nhiều người làm như vậy mình cũng có suy nghĩ là chắc gì mai mốt khi mà có điều kiện hơn một xíu rồi mình không lỡ ấp một xíu gì đó gọi là khoe khoang chứ và ranh giới của việc nhìn nhận đó là sự khoe khoang hay là chỉ đơn thuần là sự chia sẻ nó rất là mong manh và nó còn tùy thuộc vào người xem cảm nhận nữa cơ với cái suy nghĩ đó thì mình không nêu ra đây là điều thứ ba nên tóm lại là chỉ có hai điều thôi đó là điều thứ nhất không up những cái dự định tương lai của bản thân và điều thứ hai đó là không up khi mà tâm trạng không ổn định ok đó là tất cả những gì mình có thể nói trong video này mong rằng các bạn sẽ thích chiếc clip này và nếu mình thích thì hãy share những chiếc clip này đến nhiều người để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha IG của mình là Kanchiki mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó uhm, cuối cùng lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần